Hello, hello chào anh chị nhà đầu tư Hello, hello, hello chào các anh chị nhà đầu tư Hôm nay à, là thị trường à, Nói đúng hơn nó là một phiên à, đầu tuần Thứ hai đến tối Nó giảm rất là ác liệt Và ngay từ đầu phiên thì ngay từ ngày hôm qua cho mình đã nhắn rất là nhiều anh chị nhà đầu tư ờ, là khả năng cao là thứ hai tuần này ờ, thì ờ, thị trường sẽ rơi ở gáp một biên rất là lớn và chốt phiên sẽ giảm rất là mạnh mặc dù là cái kịch bản này thì mình cũng không có mong muốn nó xảy ra tuy nhiên thì đây thì tuy nhiên đây là những cái nhận định của mình thì đến những khả năng cao thì nó mới xảy ra như vậy thì mình cũng đưa lên à, con nhắn ấy mọi người như vậy để mọi người có cái sự chuẩn bị về tâm lý tinh thần một là các bạn thì xử lý cái tài khoản hai là các bạn để chuẩn bị cái tinh thần à, để các bạn đón nhận cái việc đó rồi là các bạn có thể canh những nhịp hồi ở trong phiên để các bạn thoát hàng đấy và trong phiên hôm nay thì cũng có à, một số bạn hỏi mình là không biết là nhận định của mình về thị trường ngày mai thế như thế nào thì mình có nhắn ờ, mình có các bạn luôn là mình không biết bởi vì mình cần phải quan sát ờ, phiên nốt phiên hôm nay coi ờ, mình cần phải quan sát phiên coi đấy là cung cầu trong phiên hôm nay thế nào hay là cái mức đạt cái cái mức mà nó rơi cái biên rơi của nó vậy như vậy thì nó sẽ nó có rơi mạnh hay không đúng không ạ rồi coi cái lực cầu bắt đáy cái lực cầu bắt đáy nó thế nào thì đối với thị trường những cái phiên trước mình nghĩ à, bên theo mình mình dự đoán mình nghĩ thì thị trường nó cũng sẽ chỉnh đúng không nó chỉnh mình nghĩ nó sẽ chỉnh à, thì nó chỉnh chỉ mình nghĩ thị trường nó chỉnh thì nó chỉnh chỉnh chỉnh những phiên như vậy này nó kéo xuống nó que kéo từ từ từ từ thôi nó kéo vậy những phiên như vậy chứ mình không không mình không cũng không thể lường trước được là nhưng là thị trường nó rơi nó rơi những phiên như vậy này nó nó rơi mà rơi rơi, rơi hở gáp luôn á các bạn thấy là đầu phiên nó rơi đây sau cuối phiên nó kéo tận đây đúng không ạ nó rơi ờ, hở gáp lên 30 điểm hở gáp nó sạt 30 điểm rồi sau cuối phiên nó kéo xuống thêm 30 điểm nữa là bùa 60 điểm à, mình khá là mà trong ờ, phiên hôm nay mình nghĩ là trong rất là nhiều hội nhóm thì các bạn nói là đổi lôi cho các đội ờ, long sọc ờ, long sọc của thị trường sọc nào mà sao kéo thị trường như vậy không có sọc nào kéo như vậy hết á nơi ờ, thị trường hôm nay nó giảm như vậy sẽ có rất là nhiều nguyên nhân nó xảy ra thì cái nguyên nhân đầu tiên là các yếu tố thì các yếu tố từ vĩ mô nó đang rất là xấu đầu tiên là cuộc uh, dự trữ liên bang mỹ fed đang nâng lãi suất thì uh, à, nó dẫn đến cái hiện tượng uh, nó phản ứng dây chuyền đó thì các bạn thấy là các tin tức hàng ngày mình đưa lên đó thì thì như hiện tại thì Dow Jones, Dow Jones nó đã giảm à, hai sáu ba phần trăm này, tương đương với 739 điểm. Dow Jones thì à, đây đi gì Hàn. Chỉ số Dow Jones này vậy thì ta đến đây đi gì ở đây thì đáp uh, đây là chỉ số Dow Jones các bạn này đúng vâng, không? Dow Jones nó ba phiên liền nó rơi đều hở gap rất là mạnh, mạnh. hiện tại thì nó rơi đến 723,48 điểm và tương đương 2,3 phần trăm từ cái vùng đỉnh của nó là 33.000 điểm mà rơi xuống còn là 3 3.000 điểm đây là chỉ số Dow Jones thứ nhất là đây là chỉ số thứ nhất thứ hai là các chỉ số về FTSE 100 của Anh cũng giảm theo rồi chỉ số à, Hang Seng cũng giảm của à, Hang Seng là của Thượng Hải rồi à, đợt các chỉ số về Nikkei 225 của Nhật Bản cũng đồng loạt giảm theo đó hầu như thị trường thế giới nó đều giảm đó là về thị trường chứng khoán tiếp theo đó là thị trường Bitcoin thị trường Bitcoin thì nó ảnh hưởng rất là tiêu cực à, hiện tại cái Bitcoin các bạn thấy là BTC nó về 22.000 22.000 đô 22.000 đô mức giảm nó cực kỳ 19,36% phần trăm tức là chưa trong lịch sử chưa bao giờ nó rơi đến mức mạnh mẽ như vậy Ethereum thì nó tương tự như vậy cái đỉnh cao của Bitcoin là nó là đâu đó 60 ờ, gần 70 ngàn đô thì nó giảm bây giờ giảm quá 50 phần trăm rồi 23 ngàn đô nó giảm mất 60 ờ, phần trăm sáu sáu mươi phần trăm rồi Ethereum là đỉnh cao của nó là 40.000 đô 4.000 đô và hiện tại còn một ngàn à, một ngàn hai trăm đô mà trong trong phiên hôm nay nó giảm đến 18 phần trăm rồi các bạn thấy nó cái biên đời nó cực kỳ khủng khiếp mức nào để mà để mà dễ nhìn hơn đó, thì mình sẽ bật cái biểu đồ Bitcoin cho các bạn xem ha Bitcoin và Ethereum mình đang đi qua cái thị trường một số thị trường chung Bitcoin đô la à, các bạn thấy không ạ Bitcoin thì nó quanh quanh mức 30 ngàn đô nhưng trong những phiên này nó rơi rơi đặc điểm đặc biệt trong này nó một cái biên giới của nó cực kỳ lớn biên giới nó cực kỳ lớn đỉnh cao của đỉnh cao của Bitcoin là nó ở 70.000 đô này quanh mức 68.000 ờ, đô hiện tại rơi xuống còn có chỉ khoảng 23.000 ờ, đô một môn mà đang mà hiện tại cái cái mức hỗ trợ của nó sắp tới có lẽ là xuống 19 đến 20 ngàn đô vậy cái mức hỗ trợ tiếp theo của nó là khoảng 19 đến 20 ngàn đô thì nó đang rơi về quanh quanh lúc 23 ngàn đô này 23 ngàn đô nhưng mà mình nghĩ cái với cái gia tốc rơi và cái biên rơi mạnh như vậy thì rất có thể là những cái về cái bốc 20 ngàn đô của nó là khả năng nó xảy ra và hiện tại thì ờ, Bitcoin nó có rất là nhiều cái lùm xùm quanh cái đồng coin này các đồng tiền điện tử ờ, như ờ, các bạn thấy vừa rồi Luna gì đó hồi đó cũng rất là nổi tiếng còn hiện tại thì Bitcoin thì nó các cái đồng tiền điện tử này nó trống cái thông tin hỗ trợ nó khó để đi lên đấy đấy Ethereum thì nó cũng vậy thì đó cũng giảm tương tự như ông coi vậy đó đỉnh cao nó 4.000 đô này gần 5.000 đô 4.600 đô rồi 4.800 đô hiện tại nhưng còn có 1.200 đô có thể hỗ trợ của nó đâu đó khoảng 723 đô đó là về thị trường chung à, đó là thị trường về nhóm ngành điện tử rồi à, nhóm dầu về cái cái, cái việc ờ, các cái cuộc chiến nga ukraine thì các cái thông tin của nó thì nó chưa đâu vào đâu cả đấy thì cuộc chiến này thì nó dẫn đến cái một hệ quả rất là lớn là giá xăng dầu vẫn chưa có thể nói là ổn định được à, thì nó dẫn tới là ừ, sao thì là cái lạm phát của cái cái lạm phát của của của, của uh, Việt Nam không riêng gì Việt Nam mà trên thế giới nó tiếp tục gia tăng Đấy, các bạn thấy FBNC liên tục đưa các cái thông tin về à, lạm phát Đây. các bạn vào YouTube các bạn có thể coi Đấy, cuộc chiến tranh nga của nga người ta đưa đưa tin tức hàng ngày mỗi ngày mỗi giờ đưa liên tục và cuộc chiến này vẫn còn leo thang ừ, leo thang rất là lớn mà mình nghĩ cuộc chiến này nó chưa chấm dứt trong một ngày hai được còn về các cái cổ phiếu và dòng dầu của mình thì nó vẫn được hưởng lợi rất là lớn đó. hiện tại thì nó đang xấu nhưng mà tuy nhiên thì các bạn nên theo dõi sát nó bởi vì uh, nếu nếu mà hồi, thị trường hồi phục thì nó là trong một trong ngành đầu tiên đó. nếu đồng uh, thị trường mà trong một phiên nhật tốc đang rơi ấy, và nhóm dầu khí mà nó quay đầu nó tăng lên thì các bạn hãy hãy hãy theo dõi sát thị trường nha hãy theo dõi theo dõi sát thị trường và hãy có thể là rải gần mua mua thăm dò ở những vùng đó chỉ cần thị trường nó tạo đáy là dòng à, dầu khí mình nghĩ nó sẽ đi lên dòng dầu khí và dòng điện dòng năng lượng á đó. đó thì đó là hai trong hai nhóm ngành mình thấy khá, rất là mạnh thì ở uh, thời điểm gần đây còn dòng thủy trà thủy sản thì ờ, nó mạnh được trước hiện tại thì nó, sức mạnh của nó không còn mạnh như trước nữa nó khá là yếu đấy còn dòng bán lẻ bán lẻ thì mình thấy nó không có đạt nó không không phải là dòng mạnh nhất đó thuộc dòng mạnh nhưng mà không phải dòng mạnh nhất thì mình thấy chủ yếu là dòng điện và dòng uh, à, dầu khí là hai cho ngành mới nổi lên rồi đó là nguyên nhân uh, thứ hai về dẫn đến thị trường nó giảm và nguyên nhân thứ ba nữa về thị trường nó giảm á bởi vì à, cái gì nó có nguyên nhân của nó cả thị trường Việt Nam thì nó mới rơi nó giảm từ đó à, làm thị trại thị trường Việt Nam mình mình nghĩ uh, nó là một cái thị trường nó downtrend nó nó uptrend rồi nhưng mà mình cũng không chắc uh, đó là nhận định cá nhân của mình tuy nhiên thì đối với biên gia tốc rơi như vậy á đối với gia tốc mà rơi như vậy á, rơi mà với biên độ lớn không có khối lượng à, tham gia bắt đáy như vậy thì mình nghĩ cái cái biên rơi của nó vẫn có thể là chưa kết thúc khả năng nó, nó có thể cũng có thể là nó thể lùng các cái ngưỡng hỗ trợ những cái đáy trước đây thì thị trường có thể bước vào một cái ờ, khả năng cao thì đây cũng thể là một tiếp tục một cái pha rơi thứ ba của thị trường chung đấy nếu mà pha rơi này nó rơi mạnh á thì rất là to thì tốt tức là nó xác nhận rằng thị trường nó sẽ tạo đáy quanh ờ, qua, qua ờ, quanh cái cái cái cái, cái phiên rơi này quanh các cái nhịp rơi này đó thì những video trước mình trước cái mình có nói thị trường nó rơi rơi từ hai, hai từ 3 đến 5 nhịp và thời gian thì nó từ 2 đến 4 tháng à, đi về những à, của những năm 2019 đây mình có vẽ bởi chặt chặt chặt chặt ở đây này. các bạn thấy không à, nó rơi sau đó nó đi ngang một phiên một số phiên thì nó rơi tiếp tuy nhiên thì ờ, thì đợt rơi đợt này nó khác đợt trước phiên pha rơi thứ nhất này tuy nhiên nó đều tuân theo các nguyên tắc đầu tiên là pha rơi thứ nhất này pha rơi thứ hai và pha rơi thứ ba và pha rơi thứ ba này nó còn không để được pha rơi thứ nhất nữa Đây. đó pha rơi thứ, thứ ba này pha rơi thứ một hai ba và sau khi ờ, tạo thành ờ, xong mô hình ốc đạo này nó thì bắt đầu thị trường đi, đi lên thì lúc này các bạn nên mua được tuy nhiên ở thị trường Việt Nam ờ, ở giai đoạn này thì nó nó lên khá là nhiều rồi thì nó chỉnh nó rơi thì cũng, cũng không có gì là ấy cả các bạn thấy pha rơi thứ nhất này phá hồi lên pha rơi thứ hai nó đi lên nhưng mà pha mình nghĩ pha này nếu mà với đi cái cú đi lên này mà nó mà rơi nữa thì chắc đâu đó khoảng một ngàn với với vào đây này thì mình nghĩ một cổ thì nói chung nó về rơi về một ngàn hay không thì mình cũng không biết hay là một số báo một số các cái chương trình của à, FBNC có thể hay đấy gì đó mà nó nói là có thể thị trường về 950 cái ngưỡng hỗ, hỗ trợ 950 gì đó đấy đây này quanh quanh mốc này hay không thì mình cũng không biết nó rơi về đâu thì mình cũng không biết ờ. nhưng mà với thị trường hiện tại thì cái hành động khôn ngoan nhất là các bạn nhanh chóng thoát vị thế hiện tại nếu các bạn nào mà cầm cổ phiếu nhiều thì các bạn sẽ rất là khó ngủ mất ăn mất ngủ với đó đó các bạn nào cầm tiền thì có lẽ là lúc này các bạn sẽ nói là cắt đi is kinh đều đúng rồi đấy cầm tiền chờ đợi nó tạo đáy thì các bạn có thể tham gia vào À, đợt vừa rồi thì mình cũng có đi uh, du lịch với vợ với uh, vài người em thì mình cũng không có theo dõi thị trường sát được <laughs> thế nên là không thể đưa ra các nhận định đúng về thị trường tuy nhiên uh, không có thể theo sát sao thị trường nếu mà mình ở nhà thì những phiên này mình thoát hàng bởi vì những phiên này các bạn mình thấy nghi ngờ mình thấy là có nó có vấn đề bởi vì sao các cái các cô dòng từ ngân hàng bất động sản tự nhiên lăn đùng á lăn đùng là tím hàng loạt ví dụ FLC rốt tự nhiên lăn đùng là tím hàng loạt rất là kỳ đấy một số bạn bảo là phiên bùng nổ thứ hai đấy. như những phiên này thì là nó bùng nổ ờ, theo ờ, các cái nhóm cổ phiếu chủ thì các cái có doanh nghiệp làm tốt không nói nhưng những cổ phiếu này, này hóa hóa sen hòa phát gì đó lắc đầu lên tăng gần gần nữa mình thấy cũng rất là lạ bạn nào mà thoát được cái những nhịp nhện nhịp này thì đúng là cá thủ cá thủ sát thủ luôn đó cá thủ khi mà thị trường mà hôm thứ sáu vừa rồi ấy, nó tạo đáy ở quanh cây này này thì rất là nhiều bạn nói là môi giới ờ, hô hào sọc long long sọc gì đó mình mình không biết là có thể là các bạn thấy ờ, lời rất nhiều môi giới nói nhưng mà theo mình nghĩ thì các bạn chắc người ờ, người làm môi giới ấy, thì họ có cái cảm nhận về thị trường đó tốt hơn so với những nhà đầu tư bình thường khác à, tức là bởi vì họ ờ, đặt đặt trên cái ngành nghề của họ nên họ có thời gian theo dõi thị trường rất là nhiều và có cái cơ hội tiếp xúc những thông tin nó tốt hơn hoặc là trong cái vòng tròn mà quan hệ của, của họ thì các thông tin của họ nó tiếp xúc tốt hơn đó. thì họ để đưa ra những họ có những cái cảm nhận về thị trường nó tốt hơn đó nên họ nên mạnh nhận những báo thì họ có thể khuyến nghị khách hàng là một số cái các cái rong cộng đồng đấy tuy nhiên thì à, các bạn nghe thì cũng là nên nghe nghe trong tiếp thu và chọn lọc chứ không có nên nghe 100 phần trăm vào đấy thì uh, hôm nay thì đường rơi phần phần lớn là không không có dòng tiền mặt đáy ở những cái nhịp rơi trước các bạn thấy là đều, đều có các cái của dòng tiền nước ngoài à, nó nó vào nó bắt đáy tuy nhiên ở nhịp nhịp này thì dòng tiền nước ngoài nó không bắt đáy nữa các bạn thấy không? ở những nhịp rơi này, này bạn thấy liên tục là nước ngoài cứ liên tục mua vào là 500 tỷ rồi 600 tỷ rồi 400 tỷ quanh quanh quanh bình quân lại thì mỗi phiên rơi lớn thì nước ngoài đều đỡ đầu đó 500 tỷ tuy nhiên thì hôm nay thì các bạn thấy là VN Index á thì nó rơi ờ, nó là một phiên giao dịch khá là rất là lớn này 18.523 tỷ khối lượng rất là lớn và cái vòn cái cái cây vòn của nó rất là lớn biên rơi cao nhưng nhóm nước ngoài ấy, người ta không có quay lại bắt đáy nữa quay ròng người ta bán ngược lại là 182 tỷ đồng bán ròng 182 tỷ đồng chủ động bán chủ động 182 đồng với chỉ số ờ, VN Diamond VN Diamond thì mua ròng một số cổ phiếu nhẹ như khác thì Zimendes hay là Đạm Cà Mau họ có thể ờ, bắt đáy bắt đáy ở những cái dòng này mua ròng nhẹ Đấy, họ đang gom cổ phiếu rồi còn giảm hôm nay ờ, biến động thị trường ờ, tự doanh tự doanh à, về tự doanh tự doanh thì mua đối ứng lại à, mua đồng nhẹ chỉ số viên diamond này cái sàn HNX thì mua dòng TNG và KGM không đáng kể hôm nay thì thị trường là giảm đến 216 mã giảm và chỉ có 8 mã 18 mặt tăng ở đâu thị trường hôm nay là sàn HOSE là 458 mà giảm cho chiếm 89 phần trăm là 90 phần trăm là số mã giảm rồi có bạn tăng gì đó khoảng 38 phần trăm nữa ờ, 38 cổ từ đường 7 phần trăm thì các cái mã giảm này nó chiếm ưu thế và hầu hết tất cả những mã phiếu vàng đều sẵn đều sẵn các bạn nhìn ờ, nhìn đây các bạn thấy là những cổ phiếu sàn này phú hòa an phát rồi là CII DXS Phú Tài lăn quay ra sàn hết Đức Long gì đó sàn hết TTF sàn hết HDC LC HH rồi hết rốt giết rồi hết VCG BSI FPT chứng khoán này hoặc Gia Lai Vietbank CKG đấy những cổ phiếu sàn đếm không kệ đếm không xuể luôn ạ các bạn thấy không rơi kích biên độ và đếm không hết được cổ phiếu tăng giá thì nó là ít hiếm cổ phiếu tăng giá thờ với là những cổ phiếu mà nó thuộc nhóm ngành phòng thu như điện nước thì có thể nó còn hồi phục được còn những cổ phiếu khác thì thôi thâu này, điện nước này còn còn dư giá được hoặc là một số cổ phiếu mà nó cũng thuộc dạng bỏ cung nữa, thì không có lực bán ra này nó cũng giảm thôi những cổ phiếu này thì thôi về đánh đấm như loại này thành đô các đồng nai của anh à, à, nhựa đồng nai mới là của anh à, anh đột cái này bbk này thì đánh nhì đúng không ạ còn à, về thị trường ngày mai á thì khả năng cao là nó sẽ vẫn sẽ tiếp tục là một pha nó vẫn là một pha đi xuống với những biên độ như thế nào còn để để xem à, ngày mai cái lực bật tay à, có có hay không hay là dòng tiền vẫn đứng ngoài thị trường chờ nóng chờ xem thì à, ngày mai thì mình nghĩ các bạn cũng, cũng nên theo dõi chặt chẽ thị trường thì uh, ngay từ đầu phiên hôm nay thì mình có nói các bạn là nên uh, thứ sáu là mình một số mã mạng vi phạm là mình có nói các bạn hạ thậm chí là thoát hoàn toàn luôn rồi thì có một số bạn không thoát thì mình cũng không biết nữa không bây giờ thì cũng không biết nó thế nào nữa rồi ờ, một số mà uh, thì mình bảo canh các bạn hạ xuống 1 phần 2 thì đến hôm nay thì sáng thì mình có nói các bạn là đến ngày thứ thứ hai này thì mình có nói đầu tiên thì mình đã khuyến nghị mọi người là nên thoát hàng hoàn toàn thoát hết bởi vì những áp lực bán như vậy nó rất là lớn tất nhiên là lúc mà khi mình nói thì thị trường nó chưa có mở mở biên đâu mà chỉ mới đâu đó khoảng 7 giờ là mình đã thông báo rồi trong nhóm rồi đặc biệt là nhóm viết của mình mình được ưu tiên thông mình ưu tiên thông báo trước đây là người chuẩn bị sự, có sự chuẩn bị về tinh thần đúng không ạ canh à, còn à, đối với à, thị trường hiện tại là các bạn với ờ, thị trường giảm như vậy có nên đánh phái sinh hay không á bởi vì cái, cái bộ môn phái sinh là một bộ môn nó cực kỳ khó thực sự là nó cực kỳ khó nó rất là khó không phải ai cũng có thể đầu tư được đối với những nhà đầu tư mà không chuyên một là không chuyên hai không có thời gian là các bạn không nên tham gia vào bởi vì cái tỷ lệ thua trên thị trường chứng khoán trên thị trường phát sinh nó đến 99 phần trăm chỉ có một số ít những nhà đầu tư chuyên nghiệp á, người ta có thể kiếm được tiền từ thị trường phát sinh và cái phí thuế trên các cái thị trường phát sinh cũng rất là lớn thì các bạn nên hãy cân nhắc cẩn trọng trước khi tham gia vào thị trường phái sinh nha còn các bạn đặt lệnh bừa thì nó cũng mệt á mệt mỏi á với lại là để đầu tư để đánh thị trường phái sinh thì nó cũng cần có những kinh nghiệm nhất định những cái trải nghiệm nhất định để các bạn có thể tham gia được chứ không phải các bạn à, vào các bạn là đặt một lệnh xong các bạn hâu giống như cổ phiếu được đặc thù của cái phái sinh là có thể chốt lệnh uh, mua bán trong ngày mua một cái sau 5 phút sau chốt ok không vấn đề gì cả nó đánh ờ, đánh cái dòng phái sinh nó cần một cái hệ thống kiến thức khác hoàn toàn so với thị trường cơ sở nó cần phương pháp khác ờ, cách giao dịch nó khác một một tư duy nó khác hoàn toàn cho nên là các bạn nên hạn chế mình nghĩ các bạn nên hạn chế thôi Đờ, tốt nhất là không nên tham gia còn tham gia nhiều mà các bạn không biết không biết không biết chọn cái gì đó thì nó cũng rất là nguy hiểm <laughs> thà không kiếm được tiền bây giờ thì tiền vẫn còn thì khi mà thị trường nó up trend trở lại thì các bạn có kiếm rất là nhiều lúc khác không không cần phải kiếm mọi lúc mọi đời hãy kiếm ờ, tiền ở những những lĩnh vực các bạn hiểu bây giờ lộ thì mai mốt có thể làm lại được chứ mà bây giờ mất hết mốt cột luôn vốn này sau này chịu không có làm được các bạn không làm lại được đâu rất là khó còn à, về review một số cổ phiếu ở nhóm ngành thì mình nghĩ chắc là thì thời điểm hiện tại thì chắc cũng không cần review hay là nhận định cổ phiếu đâu tại vì bây giờ thị trường chung mà nó đang một pha đao trên nó giảm mạnh thì thì có nói gì nói thì nó nó chỉ có một câu là nó chỉ nó sẽ giảm thôi còn các bạn à, việc cơ của các bạn là nên cơ cấu cắt lỗ cơ cấu chấp nhận khoản lỗ đó chấp nhận cái lỗ và thoát hoàn toàn thị trường đấy bởi vì khi các bạn bán được cổ phiếu thì tâm lý các bạn ít nhất thì các bạn tâm lý các bạn thoải mái rất là nhiều khi các bạn chấp nhận cái khoản lộ đó thì tâm lý sẽ thoải mái hơn và các bạn phải có những thời gian để các bạn làm việc khác hoặc là để những tình các bạn tỉnh tâm lại các bạn tỉnh tâm lại thì các bạn có thể suy nghĩ thông thoáng hơn còn khi tài khoản các bạn lúc nào mơ ra nó đỏ lòm thì các bạn rất là khó chịu đúng không nó khó chịu và mình chúng ta không thể tập trung vào làm những việc công việc quan trọng khác của mình chúng ta ngoài việc đầu tư chứng khoán chúng ta còn vợ còn con hoặc là còn uh, còn chồng còn con còn gia đình à, còn rất nhiều mối quan hệ khác để quan tâm Đấy. và việc cái, cái việc mà cắt lộ hay là tái cơ cấu sớm thì nó rất là uh, nó nó có thể là nó một trong những cách là tối ưu đồng tiền uh, tránh bị lộ thêm cũng là cách ờ, không bị lộ không bị giảm cổ phiếu không giảm nữa cũng là cách một cách để kiếm tiền không phải thị trường ừ, cổ phiếu tăng thì các bạn mới kiếm được tiền mà cũng chỉ cần thị trường chung nó giảm và cổ phiếu giảm mà mình ờ, tài khoản mình cũng giảm tức là tức là mình cũng có thể cũng là một cách để kiếm tiền đấy thì hôm nay thì mình chỉ chia sẻ đến đây thôi cảm ơn mọi người đã là nghe video của mình nha bạn nào nghe video mình cảm thấy hay video này có ích thì cho mình một like một subscribe kênh của mình nha hãy chia sẻ các bạn thấy nếu mà bất cứ ai người bạn của bà, các bạn cần những video như vậy các bạn thấy video của mình hay thì các bạn hãy chia sẻ đến những người bạn của mình nha còn bạn nào mà muốn ờ, nhờ mình hỗ trợ cơ cấu tài khoản thì cứ nhắn inbox cho mình và chuyển ID về ờ, bên mình thì có thì cứ liên hệ trực tiếp với mình mình sẽ hướng dẫn các bạn hoặc là mở tài khoản cũng vậy cứ liên hệ với mình qua số điện thoại và zalo mình có để bên dưới ờ, mô tả cảm ơn mọi người